Kính chào cả nhà mình Hôm nay à, gia đình Triết Linh à, ăn gà nướng Mình mà sáng Linh mới đi siêu thị à, Costco Linh mua con gà nướng này nè Ở trong Costco nó bán con gà nướng này có 4 đồng 99 sen là coi như 5 đô á các bạn Thì có một tính ra từ Việt Nam mình có 101 mà con gà nó rất là bự Nó mới nướng luôn thơm lắm Thì à, hôm nay mình không nấu ăn Mình đi mua gà nướng về mình ăn chung với lại xôi Với bánh mì Bánh mì nè ở bên đây nó cũng bán một cái ổ mì là hai đồng 80 sen thì chắc cũng khoảng là 60 ngàn Việt Nam còn xôi mình tự nấu <laughs> đó là sơ mặn ăn với mình ăn với rau ngò hả bà nhìn hấp dẫn không ngò với xà lách với dưa leo với ớt mình ăn là cái ớt mễ này cái ớt mễ mình nó bự chứ rồi. ớt mễ với lại dưa ờ, leo chuột mình thích ăn cái ớt vắt bỏ mình sắc rồi còn dưa chuột này nó như vậy mình cái này là gọi là dưa mini á nó giòn ngon lắm cắn thì nó ăn ờ, nó ngọt hơn rồi ờ, xin mời cả nhà mình cùng ăn với uh, ờ, chiếc linh nha mình uh, sẽ ăn thử con gà bên đây để coi nó khác thì so với gà bên Việt Nam mình nó nướng như thế nào ha bạn ha đầu tiên hai người chồng mình thích uh, ăn cái đùi trước cái đùi nó bự nó còn dây gà này uh, là nó mới nướng mình không biết tại sao con gà nó bán mà con gà sống đó là thì một con cũng 6 đô rồi có loại 11, 12 đô mà con gà chín vậy mình nó bán có 5 đô mà nướng sẵn luôn đó bạn thì mới bóc khối luôn không hấp dẫn không anh ăn nào anh ăn nguyên cái này hay là cắt ra yeah. anh nguyên ăn cái này hay là cắt ra muốn cầm gặm cái đùi hay là cắt ra vậy cắt đi ừ vậy được rồi cắt vậy ha ừ. cầm ăn cho nó ngon ừ. ăn gà này đúng là phải ăn cắn cắn nó mới ngon chứ cắt nhỏ nhỏ thì ăn nó không hấp dẫn ha bạn ha Đó. anh muốn ăn bánh mì hay là ăn với sâu bánh mì bánh mì chỉnh xém đi nè lấy cái cắt bánh mì nha rồi anh xét rồi đấy ạ ok đó. gà này á thì ờ, thay vì mình làm tương với ớt nhưng mà mình làm cái sốt này bạn cái sốt này mình làm uh, mỡ hành uh, với lại uh, mình làm hành củ uh, với tỏi mình phi lên rồi mình trộn chung với nước tương với chút với dầu hà chút tương ớt nó sệt sệt này mình ăn thử coi nó giống như người ta bán xôi gà mà xôi mặn luôn ha thấy cũng hấp dẫn mời các bạn cùng ăn nha mời các bạn cùng ăn nha yeah à, lên chiếc nè mình à, ăn, ăn à, bánh mì với gà các bạn mì mì ý bánh mì này thì nó nó thịt nó nhiều nó nó thịt nhiều hơn ừ. còn bánh mì của pháp là kiểu của uh, việt nam mình đó thì uh, da nhiều hơn thịt nó ít thì bánh mì ở đây thì uh, tùy thôi bạn nào muốn ăn mà uh, thịt nhiều quá thì mua bánh mì ý thì ý hãy làm à, à, thịt nhiều bên trong ừ. ruột à, ruột tròn nhiều quá ừ. còn à, bánh mì pháp theo kiểu pháp của Việt Nam mình đó thì ruột ít hơn Mà các bạn cùng ăn với mình nha chấm cho sói này ăn là ngon ngon ngon cái này đó, em học hỏi thấy người ta ăn làm thử Đã xíu rồi gà bên đây nó mềm bạn nhưng mà cái này nó nướng nguyên con ấy. nó ướp vào thì biết sao thấm lắm nha bạn ừ, nó vừa ăn luôn á chứ nó không có lạc các bạn nè, ớt mẻ nè các bạn à, ớt mẻ này nó được cái là nó nó nó cũng cay mà nó được cái là nó thơm đấy nha các bạn nó khác với lại ớt ta của mình là nó có thể mình là nó, nó rất là thơm mà ăn cái với cái ờ, phở hay là ăn cái gì ăn mứt bãi này rất rất là ngon nếu các bạn nào mà muốn, muốn thơm mùi ớt á ớt bãi là số 1 còn muốn muốn cay thì ờ, ớt ớt hẹp của mình quên để nguyên cái ớt bãi nè cho bạn thấy <laughs> ăn thôi cũng ngon mà Ừ. lần đầu tiên mình ăn gà nướng này với xôi các bạn tại mình thè cũng là thèm thèm rau ờ, mặn ở bên Việt Nam cho gà nướng nên thẳng mình mua gà nướng là mình ăn kèm xôi luôn hành ngò các bạn thơm các bạn ăn bánh mì là không không thiếu thiếu hành ngò đây là hành mình à, làm giống như mà bên Việt Nam mấy tiệm bánh mì mình đó các bạn cắt nhỏ ra ngâm nước cho nó cong cong mà ăn với bánh mì thì nó rất ngon ngò ở bên đây á mình thấy nó bán rẻ nha bạn nha nguyên một bó ngò có nhiều như vậy nè nó bán có 89 sen gần đô mà tươi lắm hồi đó mình qua mình không biết mà sao siêu thị mỹ giờ này nó bán nhiều hồi đó mình qua mình vô mình không thấy không biết sao người mỹ người ta biết ăn ăn ngọt làm sao hả bạn ha các bạn đây dưa dưa leo mini là mini cucumber dưa leo ờ, chuột á cái này á nó cái này rất là ngon nha bạn cái dưa leo này nó nó giòn lắm mà mình thấy nó nó, nó màu hư nhưng mà được cái rất là ngon nó khác cái dưa leo dài à, kiểu của của của England kiểu cucumber của Anh đó dài giòn thì có thì lại được để lại được lâu mà mà không ngon bằng thằng, thằng nhỏ này nhỏ này rất ngon thật sự mà dưa leo này các bạn mình cầm mình cắn thì ăn ngon hơn là mình cắt ăn được à, mình cắt thì nhìn nó lịch sự chứ thực sự cắn thì, thì nhìn nó nó không đẹp nhưng mà bạn ăn vậy thì nó ngon các bạn ha nguyên chắc luôn nước sốt này và dạ, à, linh vợ mình à, làm nước sốt này rất là ngon lắm mà em làm sao à cái nước sốt này em làm nước tương à nước tương dầu hào tương ớt với đường với nước với tỏi hành phi lên ừ. bởi nó thơm mình kết hợp gà nướng triệu Mỹ ăn với nước sốt Việt Nam ăn với xôi mặn Việt Nam là để kết hợp này con gà này nó không có nướng nó nướng nó không có giống như bên Việt Nam mình nướng uh, nướng lá móc mật hay nướng ớt hay nướng xả hay bạn không? đây mình biết nó ướp gì nướng thì con gà mình thấy mặn ừ. mình không có thấy cái vị gì khác cái này nó ướp muối thôi sơ sơ thôi bởi vậy cái mùi vị nó làm mùi gà nướng lên thơm không như Việt Nam mình, mình nướng có thêm mùi ví dụ ờ, ớt hay tương ớt ớt ớt nướng muối ớt hay là nướng uh, ờ, lá nước mật ha bạn ha bên đây thì nó nướng uh, bởi vì nó thơm gà cộng với cái nước sốt của mình làm nữa ăn ngon mình nói mình nói ăn bánh mì với ăn bánh mì với thịt mình nhớ là ngày xưa mình mình hồi còn Việt Nam á đi học á các căng tin ở trường học á, bán giống như là cũng bán thịt vậy nè mình cũng ăn gì ăn nhưng mà đại khái là họ để ra là giống như rau này kia hành ngò này kia ớt này kia ai muốn ăn nhiều ăn mà thịt thì ờ, giống như mình mua ở mì thì người ta bỏ thịt vô ấy. bạn muốn ăn ờ, chả cá ví dụ vậy mì chả cá hay mì thịt ờ, gà vậy bỏ vô còn còn các bạn muốn ăn bao nhiêu uh, uh, rau hành ngò gì đó thì ăn thoải mái luôn bởi vậy mình thấy hồi <laughs> đứa nào ăn ăn ăn hành ngò ăn quá trời ăn ớt <laughs> tùm lum mà thật thì có chút là ăn ăn hoài không hết thịt <laughs> thịt có chút ăn hoài không hết thịt bỏ bỏ bỏ rau vô rau rau ăn ăn ăn ăn hoài ăn quá trời ăn luôn ăn độn rau à ăn bánh mì độn rau Vậy là bạn cắn ngon hơn ừ, Mấy hôm nay ờ, bên mình đang bắt đầu ờ, chuẩn bị cho à, năm học mới rồi. Bởi nhà nào mà giống nhà mình có con nhỏ nè là bắt đầu phải đăng ký uh, nó uh, năm học sau cho cho con rồi đó vậy em mấy nay cũng bận lắm mẹ mình ra video cũng ờ, thưa đi đây phải cũng phải lo chuẩn bị uh, giống như là năm học mới thì mình phải chuẩn bị là nếu mình um, ờ, thường thường họ họ bên Mỹ họ tính là giống như là lớp kindergarten tức là lớp uh, lớp lá mình là chính là là là tính là vô học chính thức rồi giống như vô hệ thống chính thức rồi thì thì thường thường thì họ đòi hỏi là giấy uh, sức khỏe biết sức khỏe của giống như khám khám bác sĩ đó hả rồi uh, chích ngừa này kia khám răng rồi khám răng nữa nghe qua nữa đó đó là thì uh, tự nhiên mình bây giờ gia đình nào mà giống như có con nhỏ như mình là phải đăng ký giờ đó còn đăng ký bây giờ thì nó mới có có có chỗ cho mình cho năm học tới chứ mà đăng ký trẻ là không có chỗ à, mình có đứa hai đứa đứa nhỏ của mình thì ờ, năm nay uh, vô lớp uh, lá thì bởi vậy phải chuẩn bị <laughs> các bạn nào ngày xưa có coi phim uh, tế điên hòa thượng không <laughs> <laughs> Ờ, ông ờ, ông ờ, ông mà tới điên là ông ăn ăn gà là ông hay cầm đùi gà ăn hấp dẫn lắm mấy bạn nãy quên để nguyên cái đùi chanh gà á à, ngã nguyên đùi nhưng mà để bự bự nó ăn giống cái điên <laughs> nhưng giờ mà cái cầm ăn chỉ đó không biết răng đi trước hay là thịt nó ra mình có ông bạn ông coi phim um, à, tái điên hòa thượng nè ông coi ông thấy ông ông, ờ, ông hòa thượng tái điên ông ăn đùi gà ngon quá ông chạy ra ngoài ông mua cái đùi gà à, mua mua gà về ông ổng nấu ông làm cái đùi gà cha ổng ăn giọng nói ủa sao <laughs> không thấy ngon vậy? không thấy ngon mà thấy để ông phim ăn ngon quá mà sao ta không thấy ngon à, bạn nào thấy hai chồng linh chiết ăn ờ, ngon không biết các bạn nào nhìn thấy ngon không thật sự là hai chồng mình ăn thấy ngon mình càng uh, lớn lớn chứ các bạn lâu lâu ăn đồ mỹ á nó lạ nó ngon cái này ngon thật sự chứ còn nó không ngon là thiệt biểu hiện liền làm như càng lớn càng ghét ăn hay sao hồi nhỏ đi học một cái gì canh tin đồ canh tin chắc các bạn là có đi học biết ăn đồ canh tin thật sự là nó đâu có ngon bằng đồ ở ngoài quán bán đâu đúng không nhưng mà mình ăn vẫn thấy ngon mình thấy ăn mì gói chế nước luôn có nhiều lúc mà nước làm mà nó hơi cạn cạn á, hết á chút xíu các bạn ha chút chút xíu nước cho chắc cát ăn mà vẫn thấy ngon bây giờ mình ăn chỗ đó chắc nuốt không nổi <laughs> Thời thời đi học cũng sao ăn cái gì cũng thấy ngon bây giờ mình ăn cái gì mình chán chọn hay sao hồi mình đi học là à, buổi sáng à, mẹ cho tiền đi học là có cho tiền ăn ăn, ăn sáng đúng không là vô bô trường đó là gọi tôm mì gói á, dùng tôm mì gói mì tôm mà giống như miliket ngày xưa á. Ừ. mà không, mình nghĩ chắc nhớ hình như là không được mì miliket mà mì mì ký <laughs> bỏ à, đổ nước sôi vô rồi dắt rắc miếng muối này kia đó muối người ta để ra cho mình một rắc nhiều rắc <laughs> mà xong ngày xưa mình ăn mình thấy nó ngon quá trời ngon tại sao giờ mình ăn tôm mì mà nó đầy đủ cũng không thấy ngon bằng Thề bạn ạ. À. Thời bạn nào mà bằng tuổi hai vợ chồng Linh với Chiết á, chắc cũng có có kỷ niệm ăn mì gói mà lúc nào thấy ngon ha. Ăn mì mà chế nước sôi, nêm nước tương, chanh vô ăn rồi giá hệ là thấy ngon Bây giờ mình ăn ê hề vậy chứ, ăn chút thấy ngán. hoa gà Mỹ này các bạn thịt nó rất là mềm bạn nào mà thích ăn thịt mềm mà nhiều thịt đó thì ăn gà Mỹ này đúng chuẩn luôn nha rất là mềm đó bạn còn <coughs> còn Rồi, mình đó, mình thì thật sự mình thích ăn dai dai nhưng mà giờ có sao ăn vậy gì đòi hỏi ra <laughs> mà mấy bạn nhớ mấy bạn biết bên uh, Việt Nam mình á có gà nướng lưu đó, đó mà gà của mình thì nó khác với gà Mỹ gà mình à, gà của Việt Nam mình thì nó nó da nhiều mình à, mấy bạn ăn thấy da nhiều ừ. mà mấy bạn nào mà muốn ăn mà gà mà mỡ thì ăn gà Mỹ là số 1 còn nếu mà muốn bạn ăn gà mà giống như ăn gà mà ăn theo kiểu gà đi bộ của mình thì gà nướng lô Việt Nam thì rất là hợp khẩu vị không biết là còn nướng lô không rất lâu rồi <laughs> hồi gần chục năm trước chưa? nghĩ chắc còn nước dạ thật sự em hết thấy nước lưu hồi lúc Đúng về hồi lúc anh về làm thấy quay quay quay quay trên cái bếp dài ừ. tự nhiên anh nhắc nước lưu làm nhớ không biết giờ còn chỗ nào nước lâu. không, biết ở ờ, bạn nào mà ở bên việt nam á còn chỗ nào nướng lưu nhớ comment cho hai chồng mình biết nha chứ thật sự là lâu mình không về việt nam mình không biết là giờ phát triển như thế nào còn những cái món mà lúc trước hai chồng mình hay ăn không mình thì chỉ nhớ được những cái món mà lúc trước hai chồng mình ăn thôi chứ bây giờ mình không biết <laughs> bởi vì chỉ nhớ là những luộc mà là những luộc xưa nhớ ăn ngon quá làm như nó có xả hay là xả ớt trên cái con gà bạn ha nó thơm mà cắn nó còn dụng mà mà mà không hiểu sao mình mình thấy mình về Việt Nam mình đi đi đi đi đi chơi lâu lâu mình cũng thích ghé vô mà mua, mua mấy cái mà giống gà nướng là một nè hay là uh, cúc uh, cúc riêng cúc uh, cúc chia cúc nướng các bạn cúc riêng bơ cúc chiên bơ cúc, bơ. bơ bạn cũng uh, hấp dẫn lắm các bạn con này cũng cúc mà này con này cúc này cúc bự cúc đại <laughs> cúc đại <laughs> ngon ngán chưa gà này nhìn ngon bạn ơi mình nói thiệt hai chồng mình đứa bên hai chồng mình ăn là hai cái uh, gọi là hai cái mông với hai cái đùi á mà thấy nó vừa chứ mà ăn nữa là cái uh, mấy tháng sau mới dụm tới con gà nướng thiệt cái đó là mình nói thật tình mình không biết bạn nào ăn khỏe hay sao chứ hai chồng mình ăn thì cũng không đến nỗi tệ mà cái này đủ à? Không, không mà mấy bạn không tin chứ hồi mình đi à, làm có anh bạn anh làm chung á anh mua con gà nướng nha anh ngồi mà anh một mình anh mà anh à, quốc khách con gà nướng luôn ngồi á mà dạ. mà anh nhậu con lắm đúng có gì anh nhậu con lắm anh làm hết đường gà nướng mình khắc phục luôn anh có ăn bánh mì không hay ăn gà không không mà không gà không gà không ừ, bởi không vậy rau gì hết không bánh mì luôn rồi gà <laughs> không giỏi ha nếu có mì rau rau thì, thì đầy bụng nó sao cắt tượng được rồi anh nó cũng háo thật, những con con gà nướng ăn không kèm rau không kèm gì hết chỉ ăn đúng gà nướng Anh dâu đi dâu nè bên đây mình nha bạn mua về là có 2 đô 19 sen đúng không Audi bán 2 đô 19 sen bạn mùa này là bắt đầu mùa dâu bên mình sao á nó bán dâu rẻ mà ngon các bạn cái này chưa gọi là bự nha chưa giá bự nha bạn trái ờ, mà Costco á Costco chợ Costco nó có bán trái bự hơn nó cỡ hai ba ngón tay mình cái này mình ngón có chút xíu à cái này mình mua chợ gần nhà Ồ. nhỏ hơn chứ trái... mà cốt cồn mà tới mùa nó bán trái các bạn gấp đôi này mà đỏ tươi ngọt cực kỳ nhà mình à, thằng bé nhỏ mình nó ghiền ăn ăn, ăn dâu nữa. ngon từ bị dâu bên đây nó, ngọt lắm ừ. nó không có chua lắm mà nó ngọt cũng có chua mà ít thôi dễ ăn lắm nó đúng mùa á bạn giống như rộ mình hay nói là rộ giữa mùa trời ơi nó ngọt ngay mà nó rẻ lắm ăn mà đã thèm luôn á còn mà mà trái mùa một chút thì nó vẫn chua nha đầu mùa đầu mùa nó chua giữa mùa cuối mùa nó ngọt mà qua hết giữa mùa là chắc của ờ, đều có quanh năm nhưng mà chắc mình nghĩ là của những cái tiểu bang khác á nó không có tuyết hay gì á ngon hơn nó nó nó mua về thì nó không được ngon thôi hai vợ chồng linh Chiết làm video tới đây cũng dài rồi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của uh, vợ chồng Chiết linh nha hẹn các bạn ở video kế tiếp thì uh, vợ chồng linh uh, nói chung là ăn uống thôi chứ mỹ thì cũng như việt nam thôi có gì chia sẻ với các bạn cho coi đỡ buồn vui vẻ thôi chứ mình cũng không biết làm sao hay <laughs> à, tạm biệt các bạn nha nếu bạn nào thích hai vợ chồng chiếc linh thì nhớ bấm subscribe và theo dõi video của mình ra nhiều nha các bạn nha bye bye các bạn dạ chào các bạn nha ừ, ừ.